Đây là xác ướp Ai Cập đã sống được 3.000 năm. Cô ta bị một sợi xích thần kỳ trói xung quanh. Dòng nước không ngừng được đưa vào cơ thể của cô ta, khiến cô ta cảm thấy rất đau khổ. Đột nhiên từ trong miệng của Amanei trào ra một dòng nước. Sau đó ả à dùng một tư thế có cấp độ khó trèo lên sợi xích, rồi lao tới tấn công một bảo vệ. Amanei tại sao lại ở đây? Tất cả được bắt đầu từ 3.000 năm trước, kỷ nguyên vương quốc mới ở Ai Cập cổ đại. Đức vua Menepche là người quyền lực nhất thời bấy giờ. Ông ta nắm trong tay sinh tử của tất cả mọi người. Nhưng ông ta không có con trai, Mười mấy năm chỉ sinh được một cô con gái. Cô con gái đó tên là Amanei. Amanei là người duy nhất tiếp nối ngai vàng từ cha. Dưới sự dạy dỗ của cha, công chúa Amanei trở nên vô cùng tàn bạo. Trong thế giới của công chúa Amanei, cô là công chúa cao quý nhất. Nhưng sự việc lại không phát triển theo chiều hướng đó. Vào mấy năm sau, quốc vương đã đem lòng yêu một tỷ nữ xinh đẹp và hạ sinh được một hoàng tử. Amanei nhận thấy địa vị của mình bị đe dọa, bởi vì trong pháp luật Ai Cập, chỉ có con trai mới là người thừa kế đầu tiên. Amanei đã giao dịch với thần Seth. cô dùng con dao của Seth để hoán đổi linh hồn của hắn sang một vật thể sống, sau đó dùng con dao đó giết chết bố mẹ và em trai. Vào lúc làm nghi lễ thì bị các quốc sư phát hiện. Họ đã dùng cách thức tàn nhẫn nhất để biến Amanei thành xác ướp, quan tài của Amanei được chôn ở Mesopotamia, được ngập trong một bể thủy ngân hòng không để cô trốn thoát, chớp mắt đã đến 3.000 năm sau. Trở về thời hiện đại, Iraq, đặc vụ Nick Morton và đồng đội Chase Vale đang đi thu thập di vật cổ. Vài ngày trước, Nick đã ăn cắp bản đồ của nhà khảo cổ học Jenny, tình một đêm của anh, họ chuẩn bị từ đây tìm ra nơi cất giấu kho báu. Nhưng không ai biết được địa điểm chính xác. Nơi họ cần đến là khu vực của quân phản động. May mắn thay họ lập tức thông báo tình hình lên cấp trên và được sự trợ giúp vũ trang từ quân đội, hai người mới có thể thoát khỏi nguy hiểm. Căn phòng mà họ đang ẩn nấp đột nhiên sụp đổ, hai người trực tiếp bay ra ngoài. Khi Nick đứng giật, anh phát hiện ra một hố khổng lồ. Bên trong lộ ra một bức tượng Ai Cập khổng lồ. Nhưng anh vẫn chưa kịp vui mừng, thì Jenny cũng đã kịp thời đuổi tới nơi. Jenny muốn nghiên cứu văn vật phải có sự đồng ý của cấp trên, Cuối cùng cô được phép nghiên cứu 2 tiếng. Do đó, dưới sự đồng hành của Nick, họ dần dần tiến vào hang động khổng lồ. Sau khi quan sát tỉ mỉ và kiểm tra, Nick phán đoán đây không phải là một ngôi mộ bình thường, mà đây là một nơi để phong ấn một vật tà ác. Lúc này Tris nhận được yêu cầu rời khỏi ngôi mộ ngay lập tức, nhưng Jenny vẫn không từ bỏ. Cô muốn làm rõ thân phận của thứ đang nằm trong quan tòa được ngâm dưới thủy ngân. Mà Nick sau khi quan sát thủy ngân xung quanh, thì phát hiện ra có một cơ quan mở khóa, theo với sự chuyển động bánh răng. Ngôi mộ Ai Cập được phong ấn trong thủy ngân được nâng lên, Đồng thời lúc này ba người cũng cảm thấy một luồng khí lạnh thấu xương. Vào lúc đó, trong quan tài trèo ra vô số các loại côn trùng. Sau khi Tris bị cắn, lập tức giơ súng trong tay bắn liên lịa về phía chúng. Mà Nick bên cạnh cũng đang quan sát bức tượng trên quan tài, trong đầu luôn xuất hiện bóng dáng của Amanei. Chính vào lúc đó, Nick bị Jenny gọi về với thực tại. Cuối cùng, dưới sự cầu xin của Jenny, quan tài của Amanei đã được đưa ra khỏi nơi phong ấn, rồi được đưa lên máy bay chuyên dụng của quân đội. Chiếc máy bay này chuẩn bị vận chuyển một cỗ quan tài, đây là một cỗ quan tài có 3.000 năm tuổi, xung quanh nơi đặt quan tài có rất quạ bay tới. Điều này khiến Nick cảm thấy căng thẳng. Trước khi rời khỏi sa mạc nóng bỏng, họ đã vận chuyển cỗ quan tài này trên khoang máy bay. Nhưng trên máy bay, Tris có biểu hiện bất thường đến bên cạnh quan tài, rồi đâm chết đồng đội. Khuôn mặt của anh ta trở nên vô cùng đáng sợ. Những người xung quanh có kêu gọi thế nào cũng không để ý tới. Nhìn thấy Tris đi về hướng mọi người, Nick nhanh chóng nổ súng bắn ngã anh ta. Lúc này có một làn mây đen lao về phía máy bay. Làn mây đen đó là hàng nghìn con qua chuẩn bị tấn công máy bay. Hai người phi hành ra chết ngay tại chỗ, Nick vì để bảo vệ Jenny mà đã nhường chiếc dù cuối cùng cho cô. Nick cứ thế theo máy bay lao xuống. Chớp mắt, Nick tỉnh dậy trong nhà xác ở Oxford, điều khiến mọi người ngạc nhiên là Tris chết đi lại cũng hồi sinh sống lại. Do đó hồn ma của Tris cho anh biết rằng anh đã dính lời nguyền của Amanei, đồng thời cũng đưa ra lời cảnh cáo cho Nick. Vào lúc đó, hiện trường máy bay đâm xuống, nhân viên kiểm tra phát hiện Amanei toàn thân cuốn băng dính. Khi anh đi tới kiểm tra tình hình, thì Amanei bổ nhào tới, hút hết sạch dương khí từ cơ thể của anh ta, mà sự hồi sinh của Nick đã tạo lên cuộc hẹn giữa anh và Jenny. Jenny kể lại những truyền thuyết liên quan đến công chúa Amanei Ai Cập, còn cả về con dao của thần Seth. Năm đó, sau khi quân đội tìm được con dao, thì phát hiện ra một bí mật cực lớn liên quan đến nó. Viên hồng ngọc ma lực được lấy ra, nhằm để tách rời viên ngọc và con dao. Ở hai nơi mà không ai biết tới, trong lúc nói chuyện, Nick lại nhìn thấy hồn ma của Tris. Vì để làm rõ sự việc, Nick đi theo Tris vào phòng vệ sinh, bởi vì anh em tốt nổ súng với mình khiến cho Tris rất dỗi. Anh nói với Nick rằng chúng ta đều bị nguyền rủa rồi. Không thoát được, do lượng thông tin quá lớn, Nick phải ra bên ngoài để tiếp thu. Lúc này Amanei đem một đội quân chuột xuất hiện, Amanei hạ lệnh chúng tấn công Nick, lúc này Jenny kéo Nick sang một bên. Thì ra tất cả chỉ là ảo tưởng. Sự việc kỳ lạ này khiến Nick trở nên hoảng loạn, anh cho rằng bản thân đã chạm vào thứ không sạch sẽ. Jenny không tin vào những gì mà Nick đang nói. Vì để Jenny tin chuyện công chúa Amanei đã hồi sinh, Nick dựa theo bức tranh trong đầu, dẫn Jenny đến một ngôi đền hoang vu, vào lúc Jenny đang đi tìm kiếm xung quanh, Nick đã bị tay sai của Amane ép nằm chặt cứng trên bàn gỗ. Tiếp đó Amane toàn thân quấn vải trắng trèo lên người anh, mà Amane mà anh vừa mới vối sinh, đang từ từ lấy ra một con dao từ trong bức tượng, chuẩn bị nghi thức kêu gọi thần xét, nhưng khi phát hiện ra viên bảo thạch đã biến mất, mà lúc này Jenny cũng vừa hay đẩy cửa đi vào. Amane đổi mục tiêu sang hướng Jenny, Nick nhân cơ hội đó khống chế mấy thi thể. Và dưới sự trợ giúp của Jenny, Nick đã đâm con dao vào người Amane, mà Amane cũng không định tha cho họ. Lần này cô ta phái tay sai chặn đầu xe của họ lại, trong lúc tấn công, chiếc xe đã ngã xuống vách núi. Nick không thắt dây an toàn nên bị văng ra ngoài. Nhìn thấy Amanei không từ bỏ, Nick trực tiếp cầm cây gậy lao tới. Nhưng giây tiếp theo anh lại bị Amanei đấm bay lên trời, khi Jenny sắp bị Amanei giết chết. Một mũi tên bắn thẳng vào người cô ta. Sức mạnh quá lớn khiến Ama mất văng ra ngoài, Tiếp đó từ trong rừng cây xuất hiện một đội quân, Amanei đã bị họ khống chế một cách nhanh chóng. Nick được đưa đến một phòng làm việc. Một người tên là tiến sĩ Henry tiếp đón anh, giải thích rằng Jenny là một thành viên của hội kín chuyên săn đuổi các thế lực siêu nhiên tên Prodigium. Đây là công chúa của Ai Cập cổ đại. Cô ta đang phải chịu một hình phạt đáng sợ. Nước thủy ngân đang được đưa vào người Amanei, mà Nick đã bị cô ta nguyền rủa. Thể xác của anh có ẩn chứa linh hồn của Seth, chỉ cần Amanei có được con dao, có gắn viên ngọc đâm vào cơ thể của Nick thì có thể triệu hồi thần xét, lúc đó cả thế giới sẽ trở nên diệt vong. Vào lúc đó, một đội nghiên cứu nhỏ cũng đã phát hiện ra mộ cổ. Khi mở quan toàn mục nát ra, họ phát hiện bên trong đó có viên ngọc gắn trên con dao. Sự xuất hiện của viên ngọc đã bị Amane cảm nhận được. Cô ta triệu hồi một con nhện, con nhện đó cắn vào người một nhân viên. Để Amane có thể điều khiển được người đó, anh ta đã mở cửa giải thoát cho Amane. Amane rất nhanh đã có được sức mạnh mới sau khi thoát khỏi phòng thí nghiệm. Cô ta lập tức kêu gọi sức mạnh từ thần Sức mạnh của ma lực khiến cả căn phòng rung lên không ngừng. Vào lúc đó, tất cả kính bên ngoài đều vỡ nát. Không chỉ như thế, Amanei còn triệu hồi một đội quân sắc ướp, tạo ra một trận bão cát bao trùm London, cảnh tượng vô cùng hỗn loạn. Trong lúc hỗn loạn, Nick không may bị một chiếc xe đụng trúng. Lần này anh gặp được Tris. Dưới sự chỉ dẫn của Tris, họ đã đến được điểm an toàn. Nhưng hóa ra Tris vẫn bị ám bởi lời nguyền của Amalei, cả hai lại chạm mặt đội quân sắc ướp của Amalei. Đội quân sắc ướp giết hết các thành viên của Prodigium trong hầm mộ, Lúc này, Amanei đã giành lại được viên hồng ngọc. Vì để khống chế Nick, Amanei đã ra lệnh sắc ướp bắt lấy Jenny, nhìn Jenny nằm trong nước, Nick cảm thấy vô cùng đau khổ. Sau đó dẫn Nick đến nơi chuẩn bị nghi thức triệu hồi. Nhưng Nick lúc này đang tuyệt vọng vì mất đi Jenny, anh quyết định báo thù Amanei. Nick nhân lúc Amanei không đề phòng đã lấy đi con dao. Nick chuẩn bị dùng con dao để phá huy viên hồng ngọc, nhưng lại bị Amanei ngăn lại. Đôi mắt của Nick nhìn về phía Jenny đang nằm trong nước, trong lòng có chủ ý anh dùng con dao đâm thẳng vào lồng ngực mình. Sức mạnh to lớn xâm nhập vào cơ thể anh, Cuối cùng thần chết Seth đã được triệu hồi. Khi Nick bị sức mạnh của Seth khống chết, trong đầu xuất hiện những lời mà Jenny đã nói với anh. Thần thức của Nick được hồi phục, anh giơ tay hất tung Amanei, lúc này Nick đã có được sức mạnh của thần Seth, sau đó ấn Amanei lên bàn đá. Cuối cùng là hút hết khí của cô ta. Nhưng Nick đã dùng sức mạnh của mình để hồi sinh Jenny, nhưng điều đó cũng đã khiến Nick trở thành quái vật. Anh chỉ có thể từ chối ý tốt của Jenny, vào lúc nhân viên cứu hội tới anh cũng biến mất mãi mãi. Cuối cùng, anh dùng sức mạnh hồi sinh cho người anh em Tris. Hai người lại tiếp tục tìm kiếm, cách để phá bỏ lời nguyền của thần xét, mà amadei cũng được đưa trở về quan tài một lần nữa, vĩnh viễn chôn dưới lòng đất. Bộ phim đến đây là kết thúc.